à, cách đây không có lâu cách đây vài giờ đồng hồ tôi ừ, có đọc một cái ừ, ừ, trang báo cũ <coughs> trang báo cũ uh, kể về một cái tai nạn uh, thương tâm mà cũng rất là rùng rợn ở Trung Quốc và trong bài báo đó ừ, bài báo tiếng Việt người viết cũng có nhắc đến ờ, một vài cái trường hợp tương tự ở Việt Nam đó chính là cái trường hợp thang máy rơi tự do à, thì ờ, cái chuyện này đó thì ừ, nói theo đạo là nghiệp còn ở ngoài đời người ta kêu là xui nhưng mà nếu nói nó hơi hiện đại chút thì đó là vấn đề lỗi kỹ thuật thôi ừ. có một điều là cái lỗi kỹ thuật này nó cơ hồ là không có xảy ra ở mấy xứ tiên tiến ờ, kỹ thuật thì ờ, cao cấp hiện đại tối tân và cái nguyên tắc mà bảo trì rồi kiểm tra thì rất là chặt chẽ Ờ, riêng ở những cái xứ như Việt Nam với, với Trung Quốc á, thì người ta sẵn sàng ờ, cho chọn lấy những cái thang, kiểu thang máy rẻ tiền à, bản thân cái cái thang máy lúc còn mới nó đã là có vấn đề rồi rồi sau một thời gian vận hành sử dụng thì uh, nó lại thiếu cái sự bảo trì đúng mức uh, chỉ có chúng ta biết rằng cách đây vài tháng thì bên ý đó có tình trạng là một cái uh, cái cáp treo nó bị rớt Ờ, bị rớt bị rớt ờ, mà trường hợp đó là cực hiếm cực hiếm ờ, bên mấy xứ tư bản thì cái trường hợp đó rất hiếm thì cái bài báo đánh động ở tôi một cái suy nghĩ tôi cho là rất là cần thiết trong vấn đề tu học có nghĩa là trong các phương tiện mà có người sử dụng gồm có máy bay tàu thủy xe hơi rồi xe lửa rồi thang máy thang cuốn ừ. thì mình thấy ờ, trong đó trong các cái phương tiện đó, đó cái máy bay mà nó trục trặc cái gì đó là coi như cái khả năng mà sống sót rất thấp và cái đi, tiếp theo đó mình thấy mấy cái phương tiện cái phương tiện là cũng dễ sợ hết nhưng mà cái máy bay đó mà ừ, mình biết nó trục trặc và mạnh lắm rồi có một cái phương tiện nữa nó thấy nó đơn giản nó thô sơ nhưng mà nó có bề gì đó là mình cũng cứu kịp là thang máy ừ, thang máy khi mà nó đứt cái dây ờ, cáp một cái rồi thì nó rớt rất tự do nếu nó rớt từ ờ, một hai tầng lầu thì nó gì nhưng mà nếu nó rớt từ mấy tầng cao thì mệt lắm mệt lắm nó dồn ta xuống ừ. nếu mà còn sống rồi thì cũng là tàn phế bởi vì lý, do tại sao là bởi vì ở trong đó người ta hoàn toàn không có khả năng thoát ra Dạ, không có khả năng thoát ra như xe hơi hoặc tàu thủy xe lửa mà đã bước vào máy bay bước vào thang máy là coi như mình phó mặt cho cái phương tiện đó trong đời sống và trong cuộc tu cũng vậy dạ. trong cuộc sống và trong đời tu y chang như vậy ờ, tùy theo cách hành xử của mình dạ, tùy theo lối sống của mình mà chúng ta ờ, đang có mặt ờ, trên con đường đến cái cứu cánh giải thoát trên cái phương tiện nào ừ, trên phương tiện nào ừ, các vị còn nhớ trong bài giảng cái này cũng hơi khá lâu tôi có nói đến cái đề tài đó là cái khả năng uh, tự sinh và tự hủy ở mỗi chúng sinh này. tức là tùy thuộc vào uh, cái khuynh hướng tâm lý mà ừ, cái cách mà chúng ta sống thiện hay sống ác đó uh, nó dẫn chúng ta về đâu không phải sống thiện Ờ, là nó điều dẫn về một hướng mà không phải sống ác nó điều dẫn về một hướng mà cái quan trọng nhất là cái kiểu ác của mình và cái kiểu thiện của mình ừ. và cái mà đáng ngại nhất đó là ừ, chúng ta có mặt trên một phương tiện ờ, mà mình không có khả năng tự chủ không có khả năng kiểm soát được cái mức an nguy của nó thì tôi cho rằng đây là cái tình trạng đây là cái trường hợp đáng ngại nhất chúng ta sống ở đời này chúng ta không thể sống một mình được chúng ta phải luôn luôn ờ, có một cái quan hệ ờ, với thế giới chung quanh và từ đó niềm vui nỗi buồn cái sống và cái chết sự an toàn hay là nguy hiểm của chúng ta nó không có chỉ ừ, ở phía chúng ta mà nó còn có một phần mấy mươi phần trăm ờ, từ người khác nữa quý vị chúng ta phải nhìn nhận chuyện đó chúng ta không thể sống một mình chúng ta không thể nào là một cái cá thể một đơn vị độc lập ở trong cái trời đất này được mà chúng ta luôn luôn là một cái mắt xích ờ, trong một cái dây chuyền chúng ta luôn luôn là một giọt nước trong đại dương chúng ta luôn luôn là một hạt cát trong sa mạc chúng ta luôn luôn là một đơn tử là một đơn bào trong một cái tổng thể lớn do đó cái vấn đề nó không phải chỉ ở chúng ta không mà nó còn là cái quan hệ với bên ngoài nữa à, bên trên bên dưới ờ, trong ngoài bên cạnh ừ. thì theo trong kinh Phật ấy, cái sự an toàn của mình ấy, nó có từ đến từ hai hướng an toàn của bản thân và an toàn từ phía bên ngoài không biết các vị còn nhớ cái bài kinh ở trong Kalama trong Kalama Kalama trong chủ nhật tụng Kalama có cái bài kinh thế này Đức Phật dạy rằng ờ, với một người mà tu tập ừ, nghiêm túc nói cụ thể là tu tập tuệ quán hiểu không tu tập tuệ quán tại sao ngày nhấn mạnh nó tu tập tuệ quán bởi vì ngày dạy rằng tu tập tuệ quán nghĩa là đó là một cái con đường mà chúng ta cùng một lúc ừ, tu tập cả giới định và tuệ nha cái tu tập pháp môn tuệ quán đặc biệt vậy đó cái pháp môn từ tâm là bố thí hay là trì giới thì chưa chắc nhưng mà riêng về cái pháp môn tuệ quán thì ngay trong lúc mà chúng ta sống với pháp môn tuệ quán và chúng ta cùng một lúc chúng ta tu tập cả tâm học giới định tuệ và Đức Phật dạy rằng trong cái giây phút mà mình tu tập tự quán tức là tu tập tứ niệm xứ chúng ta cùng một lúc ừ, tự vệ bảo vệ chính mình và bảo vệ người khác trong đó ghi rõ như vậy thì các tỳ kheo khi một người mà tu tập bốn niệm xứ này thì người ấy cùng cùng một lúc tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác người đó có thể tự kiểm soát được ừ, cái sự an nguy của mình ừ. ngày trước ờ, chúng tôi đọc bài kinh nó không có thấm lắm nhưng mà bây giờ có tuổi rồi tập rồi kinh thì cái, cái, cái mức thấm thía nó khác đi nhiều lắm nha khác đi nhiều và theo ờ, dạy, dạy cái giải thích của sở giải đó, thì uh, chúng ta có hai cái thứ an toàn an toàn về phía bản thân mình và an toàn từ phía người khác an toàn từ phía bản thân mình có nghĩa là uh, an toàn về nhân còn an toàn về phía người khác là an toàn về quả an toàn về nhân là sao có nghĩa là không có để mình ờ, bị cuốn hút ở trong các cái nhân xấu trong phiền não thì đó là an toàn về nhân và an toàn về quả đây có nghĩa là ờ, mình không có bị tấn công không có bị tổn thương từ một cái ngoại lực nào bên ngoài à, thì đó là an toàn về quả ở trong ờ, chú giải nói rằng đó là có ba cái thứ thiền định có ba thứ đại định mà bảo vệ được những cái người đang nhập định ấy, thứ nhất là quả định có nghĩa là trong lúc nhập định này đó thì nội tâm hành giả à, chỉ có hành giả thánh nhân mới nhập nhập loại định này được gọi là quả định gọi là phalassamapatti tức là đang lúc mà nhập loại định này đó thì nội tâm hành giả chỉ biết có cái cảnh niết bàn thôi cái cách thức cái nhập định như thế này là những lần mà các bậc thánh từ đức phật cho đến các vị định đệ tử ừ, ừ, ừ, thinh văn của ngài từ sơ quả trở lên mà cần nghỉ ngơi đó cảm thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi các vị chỉ uh, ngồi yên hay là nằm yên à, ngồi yên hoặc nằm yên một chỗ nào đó yeah. Dạ, quán tưởng quán niệm quán niệm hơi thở ừ, quán niệm hơi thở yeah. Dạ, vào ra ừ, nhận thấy được những dạ, cái, cái cái cái vào ra đó là vô thường cái gì vô thường cái đó là khổ cái gì khổ thì cái đó vô ngã chỉ một thoáng chốc như vậy thôi yeah. và vị đó uh, Ờ, trước khi mà nhập quả định thì đó là cái chuyện bắt đầu cái chuyện bắt đầu phải làm gọi là bấp pha gác chuyện phải làm qua paricum đó vì nó phải làm trước chuyện đó quán niệm y như ngày xưa mà mình đã quán niệm để chứng đạo vậy đó ừ. thì sau khi quán niệm nó rồi đó thì lập tức cái tâm thánh quả thì nó xuất hiện tâm thánh quả đây có thể là sơ quả hoặc là tam tứ quả xuất hiện thì kể từ giây phút đó trở đi trong cái thời gian đã định ha, gọi là pariche đó ca đó thời gian đã định ấy. Ừ. nửa tiếng 15 phút 2 tiếng 3 tiếng một ngày hai ngày thì suốt cái thời gian đó cái tâm vị đó là chỉ là cái tâm thanh quả và cái cái cảnh mà vị đó ghi nhận nó chỉ là cảnh niết bàn thôi thì trong thời gian mà nhập cái quả định này này thì không có một cái sự tổn hại nào từ bên ngoài do các nguồn ngoại lực mà có thể tấn công làm tổn thương vị này được hết ừ, đó là quả định do cái sức mạnh của tâm thánh quả nên cái loại định thứ hai mà bảo vệ cho cái người đang nhập định đó chính là thiền diệt tức là một vị uh, tam quả anaha gọi là tứ quả la hán mà phải chứng trước đó là phải chứng phi tưởng phi phi tưởng thỉnh thoảng cần nghỉ ngơi thì các ngài chỉ cần nhập vào cái phi tưởng phi tưởng và xuất khỏi phi tưởng phi tưởng chú nguyện là kể từ đây cho đến một ngày hai ngày bốn ngày sáu ngày và bảy ngày ờ, tâm thức biến mất thì trong suốt thời gian đó vị đó chỉ khác cái xác chết một chỗ thôi đó là trên thân người còn cái thân nhiệt hơi ấm hơi thở thì không, không còn nữa chỉ có thân nhiệt thôi và hoàn toàn bất động hoàn toàn bất động suốt thời gian nữa thì đau thương bất nhập và bách độc bất xâm vị này không bị tấn công bởi bất cứ một cái nguồn ngoại lực nào hết đó là hai cái thứ ba đó là phạm trú định có nghĩa là vị đó đắc thiền Hồi trước đã đắc thiền bằng bốn cái đề mục từ bi hỷ xã và tỉnh thoảng vị này cũng cần nghỉ ngơi thì vị đó nhập lại cái thiền đó ừ, nhập lại cái thiền đó theo cái cách mà ngày xưa mình đã, đã, đã chứng ấy. cứ ừ, thí dụ như tâm từ thì vị đó chỉ cần chú nguyện là mong cho tất cả chúng sinh ừ, chúng sinh ở ờ, tất cả người nam ở đông tây nam bắc tất cả người nữ ở đông tây nam bắc trên dưới không các hướng chính các hướng phụ tất cả thánh nhân tất cả phàm phu tất cả chư thiên tất cả đọa sứ à, thì chị bị chị tác ý nhanh như vậy trong tích tắc thì bị lập tức à, an trú vào cái cái định đó trong suốt thời gian một ngày hai ngày à, thì lúc đó cái tâm vị đó chỉ tràn ngập à, một thứ từ tâm thôi ừ, thì trong lúc đang nhập cái loại thiền phẩm trú định này nè thì vị đó coi như là cũng đau thương bất nhập bắt độc bất xâm tôi bắt đầu bài giảng bằng cách tôi giảng về ba thứ định à, để tôi muốn nói cái gì để tôi nói một điều đó là cái khả năng mà tự vệ của chúng ta theo cái tinh thần Phật pháp hoàn toàn phải là pháp lành không có một thứ vũ khí không có một thứ thể lực không có thứ một thứ võ thuật không có thứ phù chú nào ừ, mà có thể bảo vệ cho chúng ta hiệu quả bằng thiện pháp hết ừ, cho nên cái chuyện đầu tiên chúng ta tìm đến cái nguồn an ổn tìm đến sự an toàn cho chính mình tìm đến sự tự vệ tốt nhất chính là sống trong pháp thiện không thì cái cái cái sự an trú cái sự tự vệ cao nhất chính là ba cái cái hồi nãy tôi vừa nói tức là quả định phạm trú định và diệt định không? nhưng mà không phải ai cũng có khả năng à, có được ba cái đó cho nên mình quay lại đời sống phàm phu của mình thì um, trong kinh có một cái câu chuyện rất là thú vị tức là hai uh, thầy trò uh, cái người uh, diễn xiết à, thầy xưa có hay thầy trò người diễn xiết kia thì uh, cái tiết mục biểu diễn họ nghèo lắm ừ. chỉ có một trò một bôi dầu á, bôi dầu trơn lên trên cái, cái tre rồi người này dịnh ở dưới à, ôm ở dưới rồi gọi người kia thì leo lên à, rồi người ta cho tiền sau nhiều năm thầy trò như kiếm sống bằng cái, cái nghề diễn xiết à, leo leo leo cây như vậy thì này chỉ vì ông thầy ông già thì người học trò bữa đó ôm cũng ôm cây tre cho thầy leo thì thấy thầy bây giờ có vẻ lộng cộng lắm ngóng run rẩy thì học trò mới sợ lắm học trò mới nói cái này sư phụ ơi sư phụ có chịu nổi không có kham nổi không thôi sư phụ xuống đi thì sư phụ trả lời một câu như thế này con hãy lo cái phần của con thầy lo cái phần của thầy khi mà thầy lo con lo cái phần của con thì có nghĩa là con đang bảo vệ thầy đó ừ. chứ con đừng bận tâm đấy thầy nha ngay lúc này con lo cái phần của con thì có nghĩa là con đã bảo vệ con mà cũng bảo vệ thầy luôn chứ bây giờ con nhìn thầy trên đây mà mà mà con ở dưới mà con giữ không chắc đó là chết cha thầy thầy, thầy. Ừ. ở đây cũng vậy cái cách mà tự vệ cho mình và bảo vệ người khác cách tốt nhất vẫn là quay về với chánh pháp đặc biệt là trong cái mùa covid này đặc biệt là trước những thiên tai nhân họa thì hơn bao giờ hết chúng ta càng thấm thía cái lời Phật dạy có nghĩa là bao giờ mà người ta còn sống thiện nữa thì khi đó, nhân loại được bảo vệ cái bạn tự tưởng tượng đi vì đâu vì đâu từ đâu mà nó ra mấy cái con covid đó có phải là lòng người không qua rất là nhiều cái nghiên cứu khoa học nhiều người trên hành tinh này đang ngờ rằng cái con covid này nó là một cái thứ gọi là sản phẩm nhân tạo bị rò rỉ ra từ một cái dòng phòng thí nghiệm nào đó chị nói có hay không chưa biết ừ. nhưng mà nếu có thì cũng bình thường nhưng mà có một điều giữa cái cơn mà nguy ngập đó chúng ta thấy hệ nơi nào lúc nào mà con người còn có lòng lành nghĩ về nhau thì cho đến khi đó cái cơn đại dịch nó cũng chưa đến nỗi là kinh hoàng lắm thí dụ như mình thấy ở Mỹ ở Đức ở Thụy Sĩ cái vaccine nó dư đến mức mà chính phủ phải gần như là năng nỉ người ta năng nỉ người ta năng nỉ người dân chích thấy chưa à, năn nỉ nhưng mà ở nơi nào đó mà cái quyền lợi của thiên hạ quyền lợi của dân chúng mà bị xem nhẹ đó à, cố gắng xây dựng một cái thứ xã hội gọi là phồn vinh giả tạo ấy à, nhà lầu xe hơi vui chơi giải trí hào nhoáng mà khi đụng chuyện ấy thì cái lòng người nghĩ về nhau đó ừ, nhà cầm quyền nghĩ về dân người dân nghĩ về nhau mà nó yếu quá đó thì cái khả năng đối phó với dịch bệnh tức khắc trở nên hạn chế rất là nhiều các vị thấy chưa như vậy thì chuyện đầu tiên mình khoan bàn đến cái chuyện ừ, cái con covid nó từ đâu nó ra mà chuyện quan trọng ở đây là trong cái cơn đại họa đại nạn này nè à, mà chỉ có cái lòng người mới có thể chở che được cho nhau thôi tôi rất là xúc động khi tôi nhìn thấy những cái uh, gói quà ở trong nước những cái tiệm những cái quán những cái ngôi chợ những cái cơ sở gọi là bán quà không đồng nghĩa là miễn phí trong nước thì tôi nghĩ trong bụng tôi nghĩ đúng ngay lúc này không có cái gì có thể chở che bà bảo bọc lấy ừ, nhân loại cho bằng chính cái lòng lòng lành đó chỉ có lòng lành nó cứu nhau mà thôi Dostoevsky là một nhà văn lớn của Nga ừ, ông là tác giả của cái quyển gọi là tội ác và hình phạt Dostoevsky ông có một câu mà tôi cho rằng rất là Phật giáo ông nói rằng chính cái đẹp cái đẹp the beauty chính cái đẹp đã cứu chuộc thế giới the beauty save the world à, chính cái đẹp nó cứu chuộc thế giới cứu rỗi thế giới cái đẹp đó là cái gì cái đẹp đây là cái tấm lòng nó đẹp cái nét đẹp nghệ thuật cái nét đẹp nhân văn à, cái nét đẹp trong tư tưởng trong xã hội thì chính cái đẹp đó đó là cứu chuộc thế giới ừ. tâm địa xấu môi trường xấu à, thì nó hủy diệt thế giới nhưng mà một tấm lòng đẹp một nghĩa cử đẹp Ừ, thì nó sẽ cứu chuộc thế giới tôi nhớ có câu rất là quan trọng the beauty save the world mà ở đây trong bài giảng này tôi muốn nói đến cái gì tôi muốn nói một chuyện rất là quan trọng tức là ừ, tiếp nối cái đề tài thì trước tôi muốn nói rằng uh, giàu muốn giàu công thì mỗi uh, phút giây chúng ta đang có mặt trên con đường dẫn về đâu đó mà dù muốn dù không dù biết hay không thì mỗi phút giây chúng ta đang kính đáo kiến tạo xây dựng một chốn về cho mình mai sau và tùy thuộc vào cái căn tánh cái khuynh hướng tâm lý của mình mà cái kiểu đi của mình nó ra sao trong bài giảng này đặc biệt tôi muốn nói về một chuyện ờ, rất là đàn bà đó là nấu ăn uhm. các vị thử đi chợ các vị nhìn một cái giỏ đi chợ của quý bà đó của mẹ của chị ha để nhìn rồi coi từ theo tôi tôi không có đi ờ, làm cái chuyện thăm dò uh, tổng kê ờ, thống kê tổng kết không có tôi không có làm chuyện thăm dò nhưng mà theo tôi nghĩ đó, thì mấy cái giỏ đi chợ của mấy bà mấy mấy chị mấy mẹ mấy em gái mấy cô mấy gì giống nhau trang của mấy bà mấy cô nói chung là giống nhau trang thì cũng đựng ba cái thứ hả đồ chay thì cũng nắm tàu hũ rau trái củ quả còn hãy đồ mặn thì thêm nghe cái tôm cua cá thịt chỉ vậy thôi nhưng mà cái vấn đề cái vấn đề là cái giỏ đồ ăn mà từ chợ về đó hầu như là các cái giỏ nó đều giống nhau hết nhưng mà cái mâm ăn đấy cái mâm ăn của của mỗi nhà đó tôi e rằng khó bề mà giống nhau lắm tôi nhắc lại nha cái giỏ sách để mà đi chợ đó từ mấy cái food market mấy cái chỗ bán đồ đồ ăn hay về thì giống nhau nhưng mà cái mâm ăn của nhà nhà thì không có giống nhau là vì sao là vì uh, cũng chừng đó rau trái củ quả tôm cua hải sản không nhưng mà tùy thuộc vào cái kinh nghiệm nấu nướng đấy rồi cái thói quen ờ, rồi kinh nghiệm rồi kiến thức ờ, vân vân và vân vân rồi chưa kể là cái cái khẩu vị của mỗi nhà khác nhau mỗi người khác nhau cho nên nó dẫn đến cái chuyện là các giỏ đi chợ là giống nhau nhưng mà các món ăn được dọn lên mâm thì khác nhau là vì sao vì chúng ta quên kể một cái, cái tiết mục rất một cái tiết mục rất là quan trọng đó là cái cái, cái khâu bào chế à, tẩm ướp để và nấu nướng cái chỗ mà tẩm ướp đó không giống nhau đấy rồi bào chế không giống nhau chế biến không giống nhau chế biến không giống nhau tẩm ướp không giống nhau và chưa đó nó còn nữa thì chỗ mình cái phần mà làm chín làm chín làm chín có người thì um, họ thích uh, chiên nướng có người thì thích hấp thích luộc có người thích ăn đồ nước có người thích ăn đồ khô này nhớ nha nhớ cái rất là quan trọng cho nên là cái thành phần thì có thể là giống nhau nhưng mà cái cách ừ, nêm nếm tẩm ướp chế biến và làm chính không giống nhau từ đó cái mặt mũi của mấy cái mâm ăn ấy, khó bề giống nhau lắm khó lắm. này chúng ta cũng vậy nói thì a thì đàm ấy, thì uh, mỗi người trong chúng ta ừ, phàm phu nha mình đang nói phàm phu ấy, đều có hai thứ bản năng thiện và bản năng ác có người thì thiện mạnh hơn ác có người thì ác mạnh hơn thiện giống như hai cánh tay mình vậy đó có người thì thuận tay trái có người thì thuận tay phải à, thuận tay phải thì cái thị tay trái cũng làm việc được nhưng nó yếu hơn chút thuận tay trái thì tay tay phải đó tay mặt nó cũng làm việc được mà nó yếu hơn chút thì ở đây cũng vậy ở mỗi người chúng ta thì đều có hai thứ bản năng hết cái bản năng thiện và bản năng bất thiện bản năng thiện ấy, trong ai bị đàm gọi là 25 tâm sở à, còn cái bản năng bất thiện này là 14 tâm sở bản năng thiện là 25 tâm sở tích cực những thành tố tâm lý tích cực còn cái bản năng ác là nói gọn lại đó là nói là 14 cái tâm sở tiêu cực những thành tố tâm lý gọi là bệnh hoạn ha, gọi là bất thiện thì à, khi mà ác đó, cũng 14 đó thôi nhưng mà do cái cái gọi là nêm nếm tẩm ướp ừ, rồi chế biến rồi làm chín mỗi người khác nhau mỗi người có kiểu giận khác nhau mỗi người có kiểu thích khác nhau mỗi người có cách hưởng thụ và thưởng thức đời sống khác nhau các vị phải tin chị đó không cách nào giống nhau được hết bà con kiều bào bên úc mang tiếng là ở cùng một đất nước cùng một châu lục ờ, cùng một thứ quốc tịch nhưng mà tôi đoan chắc là cái sở thích không giống nhau và cái mình ghét cũng giống nhau bên mỹ cũng vậy ờ, bên âu châu cũng vậy việt nam ba vùng miền cũng vậy hết Đấy. Ờ, ở ba cái cái cái cái cái, cái, cái ờ, khu vực ờ, hành chánh lớn đó là ba miền nam trung bắc hay là ở đơn vị hành chánh nhỏ hơn là tỉnh huyện xã ấp tổ phường khóm thì ở mỗi một cái uh, địa phương như vậy cái văn hóa ẩm thực ấy, nó không có giống nhau nó không giống nhau à, cái thích cái ghét cái văn hóa à, trang phục văn hóa ẩm thực văn hóa xã hội văn hóa giao tiếp văn hóa đi lại không giống nhau này cho nên nếu mà truy ra đó thì những cái thành tố mà làm nên những thứ văn hóa đó, đó tôi cho là giống nhau tôi cho là giống nhau nhưng mà cái cái cái, cái nêm nếm tẩm ướp ừ, chế biến và làm chín khác nhau cho nên ờ, cho nên là ở mỗi vùng miền nó có một thứ văn hóa khác nhau ở đây cũng vậy chúng ta gia tài cũng chỉ có cái thiện thì 25 mà ác 14 thôi nhưng mà mỗi người có kiểu ác khác nhau ờ, chúng ta có kiểu tham khác nhau có kiểu sân khác nhau có kiểu si khác nhau rồi bên thiện cũng vậy à, tính tấn niệm định tuệ à, thì chúng ta không giống nhau cho nên ờ, trong một triệu người đẹp thì không có gương mặt là giống gương mặt nào trong một triệu người xấu không có gương mặt là giống gương mặt nào trong những người bệnh trong những người khỏe trong những người da trắng trong những người da đen da vàng yeah da đỏ thì không giống nhau mặc dù mình có thể phân loại mình có thể liệt kê mình làm cái list đúng ờ, mình phân thành từng nhóm đúng nhưng mà ở trong mỗi cái nhóm như vậy đó ờ, nó lại có những cái sai biệt nhau ừ. và ờ, như hồi nãy tôi nói đó thì ngay bây giờ trong từng ngày dù muốn hay không chúng ta đang kính đáo nêm nếm chúng ta đang thực hiện những mâm ăn không giống nhau ừ. có người cũng đi chợ y như người ta vậy đó, mà về nấu sao biết ăn nó thành chất độc các vị biết mà cái mấy cái protein mà bị cháy độc lắm, độc lắm người ta tính rằng một ký thịt mà bị cháy cái khối của nó độc tương đương với 200 điếu thuốc cái khả năng này là ung thư ấy. một ký thịt mà bị bị nướng mà nướng khét nướng khét đó nha thì nó có nó hoàn toàn có thể ờ, cung cấp ờ, cho ra một cái lượng khối độc ờ, tương đương với 200 điếu thuốc gớm như vậy cho nên nhiều khi không hút thuốc nhưng mà ăn đồ nướng nó cũng độc kinh khủng lắm phải không rồi thì à, có người thích ăn đồ nướng có người thích được ăn đồ chiên và tôi có biết một bà cụ 96 ừ, tuổi ở Mỹ Tho thì cụ khỏi cả đời cụ cụ ăn uống đơn giản đến mức mà những món mà cụ ăn đó, có thể viết là một trang giấy giấy học sinh giấy cà dê ừ và cả đời cụ không ăn đồ nướng không ăn đồ chiên à, mà cụ chỉ ăn đồ hấp cơm của cụ chỉ là cơm hấp hấp tức là chân cách thủy tức là để nước sôi dưới rồi bên trên để một cái cái cái, cái rổ cái ra vậy đó à, rồi à, gạo mình vo sạch mình để trong đó dầu cơm nếp hay cơm tẻ cụ ăn như vậy còn cơm hấp thôi rau rồi cá rồi thịt rồi cải rồi nấm vân vân thì tất cả chay mặn gì thì cả đời của cụ chỉ ăn đồ hấp và đồ đồ luộc thôi hấp chân luộc với cụ không ăn đồ nướng không ăn đồ chiên thì ờ, dĩ nhiên tôi đâu có tôi đang giảng đạo tôi đâu có ờ, nói tôi đâu, đâu khích lệ cái vị chọn lựa kiểu ăn uống sao nấu nước sao tôi đâu có ý kiến à, nhưng mà tôi chỉ nói nói nói nhỏ thôi thì hình như kiểu ăn đó tôi biết đó là lành mạnh nhất ừ, mặc dù mình cũng quen thì phải chiên phải nướng nhưng mà cái gì mà không chiên nướng khó lắm nhưng mà cụ cụ sống chín sao tôi thì cụ đã ăn như vậy ừ. cho cụ cái gì cụ cũng đem về cụ hấp cụ luộc cụ chân ừ, hấp luộc chân chứ cụ không có chia không có chiên có nướng do mình thôi ừ. nó lành hơn quý vị nó lành này cũng chừng đó nhưng mà do mình chế biến không rồi có người thì xài bột bột nêm quá nhiều xài mì chính mì chính bột nêm bột ngọt có nhiều quá có người xài đường nhiều quá có người uh, muối mắm nhiều quá Đấy, có người ờ, lạm dụng chất chua nhiều quá chua ngọt nhiều quá thì ờ, có do mình thôi ờ, thì hôm nay cũng vậy ngay trong đời sống thường nhật của mình mỗi ngày tôi nói là phải mỗi ngày mà mỗi phút mỗi giờ đấy chúng ta đang kính áo nêm nếm cái, cái, cái, cái, cái đang chế biến cái mâm ăn của mình không phải ngay bây giờ đâu mà là cho ngày mai cho tuần sau cho tháng sau cho năm tới cho thập niên tới và cho cả kiếp sau trong từng ngày tùy thuộc vào mình thôi không à, sáng thức dậy là bắt đầu nó ăn rồi đó mặc dù mình tự cho rằng mình là người biết nó ăn nhưng mà nói theo trong kinh đấy làm vừa dứt mình thức dậy là bắt đầu mình đã nấu ăn rồi nói theo kiểu trong kinh là mình đã thức bắt đầu ăn nó ăn là sao là bắt đầu mình đem nếm rồi đó thì uh, xài đường nhiều quá xài đường nhiều quá thì đương nhiên nó bị tiểu đường xài đường là gì là khoái ngọt khoái hưởng thụ khoái sung sướng thì cái người đó được gọi là người gọi là thích xài đường mà hãy thích xài đường thì sẽ bị tiểu đường mà đường mà đường à, đường đường vật chất thì mình còn có cách chữa không chứ còn mà cái thích cái đường mà đường tinh thần ấy, mình sẽ cho ra cái thứ bệnh tiểu đường tinh thần đó thì khó lắm khó lắm có người đó thì à, cả đời của họ họ khổ vì cái chứng tiểu đường tinh thần này do mình nêm nếm thôi có người thì cao máu à, có người thì cao máu nghĩa là có nhiều người họ không có có người thì ừ, bị bị họ bị cái lời khen đó cái vị ngọt đời sống làm cho họ chết nhưng có người họ không chịu nổi cái, cái lời chê à, tiếng chữ là chịu không nổi mấy người đó gọi là những người bị cao máu bị cao máu về tinh thần ấy ừ, cao máu thì cả đời tùy mình tùy mình nêm nếm thôi không tùy mình nêm nếm để nó cho ra một cái thứ bệnh và tôi nói rồi cái bệnh là bệnh sinh học ấy thì mình dùng thuốc men y dược ừ, bên ngoài chữa được nhưng mà cái thứ bệnh tinh thần bệnh tâm linh thì chịu thua ờ, cái đó chỉ có dùng dùng cái Phật pháp lấy tâm linh mà chữa tâm linh thôi và hồi nãy tôi nói mỗi người đều có khả năng tự vệ và tự sát à, khả năng tự vệ và tự sát giống nhau hết tùy thuộc do kiểu ăn uống của mình do cái kiểu đi lại của mình cái phương tiện đi lại của mình là phương tiện gì sử dụng như xe xe Honda xe hai bánh nói rằng xe bốn bánh an toàn hơn ba bánh ba bánh an toàn hơn hai bánh có đúng không chưa chắc phải coi anh lái kiểu gì anh lái kiểu gì nói rằng là tu hành là làm người xuất gia thì thì tốt hơn người cư sĩ chưa chắc bởi vì người đời sống xuất gia giống như đi máy bay vậy đó đi thì nó lẹ nó mà nó mà trục trặc thì nó rớt nó, nó rớt là khỏi cứu luôn đại khái như vậy ừ cho nên ăn cái gì là an an toàn chưa chắc khó nói lắm đi bằng phương tiện gì an toàn khó nói lắm phải nói là anh chế biến anh tẩm ướp anh làm chín bằng cách nào thì, thì tôi dựa vào đó cho biết anh ăn an toàn hay không và đi đến có việc anh sử dụng phương tiện gì đó là một chuyện mới mấy chục phần trăm thôi mới có năm chục phần trăm nhưng mà năm chục phần trăm còn lại là anh điều khiển phương tiện đó ra sao ở đâu thời điểm nào ừ. Ừ. nói theo giáo lý duyên khởi hãy còn là phàm phu ừ, còn là phàm phu lăn trôi trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo thì chúng ta có lúc thiện lúc ác thiện thì nó cho ra quả ngọt ác cho ra cái đắng ừ, và vấn đề nó không phải là, là nó ngừng lại đó nó còn đi xa nữa nó đi xa nữa cái đắng của đời này là do cái hạt cái chủng tử đắng của đời trước cái ngọt của đời này nó là do cái chủng tử ngọt của đời trước và cái phản ứng tâm lý của chúng ta khi mà ăn trái đắng và trái ngọt á nó là tiếp tục nó lại gieo mầm cho cái đắng ngọt tương lai nhớ nha ừ. kể còn là phàm phu còn có thiện ác thì chính cái thiện của đời này nó cho ra cái quả vui đời sau chính cái ác đời này nó cho ra quả khổ đời sau nhưng mà đó mới có một phần thôi mà cái phần tiếp theo á là cái quả thiện ấy, nó được tạo ra từ thiện quả lành được tạo ra từ tâm lành nhưng mà cái quả lành đó nó, lại là điều kiện tiếp tục cho cái thiện hay là điều kiện cho cái ác cho cái xấu thì cái đó khó nói lắm không đời trước có cái tâm hào sản bố thí cho nên đời này à, sinh ra có cái điều kiện vật chất tốt nhưng mà hiếm có ai mà trong cái điều kiện vật chất tốt đó là tiếp tục hào sản tiếp tục lấy đó làm phương tiện để tu học đó mà thường đó là khi mà có điều kiện tốt quá đó thì bắt đầu mình xa đà mình đổ đốn thường là như vậy không tất cả những cái quả lành mà mình có được thường đó, là bị bị biến thành cái điều kiện bất thiện không ví dụ như nhan sắc tiền bạc uy tín quyền lực chức vụ mấy cái đó rõ ràng nó là quả lầm ở đời trước nhưng mà các kỳ nghị lấy cái quả lầm làm điều kiện để tạo nhân lành khó lắm thường đó là phàm phu mình đó có mấy cái rất là đáng, sợ một kết quả làm nhưng mà lời tạo nhân lành ghét quả xấu nhưng mà thích gieo nhân xấu Đó, các vị nghe kỹ không một là thích quả lành nhưng mà lười gieo nhân lành ghét sợ quả xấu nhưng mà lại thích gieo nhân xấu cái đó mới mới có phần nữa còn cái phần nữa sao mới ghê một người không có biết Phật pháp thì khi nhận cái quả lành hay quả xấu đều lấy đó làm cái cớ để mà tiếp tục sống bất thiện đó uhm. đã thiện thì lười lười làm ác siêng làm mà tới lúc mà nhận quả đó thì giàu quả thiện hay quả ác đều là cái cớ để mà phàm phu tiếp tục sống bất thiện ừ. có nghĩa là gia tài mình cũng chỉ có 14 25 thôi nhưng mà mình mình chế ăn thua do mình chế biến mình chế hay sao mà nó thành ra cái món ăn lành đó, thì chế còn chế sao thành ra món ăn độc đó, thì chế có người họ biến tất cả những máu lệ à, bông hoa hoa bướm của đời sống không thành ra là cái điều kiện để tiếp tục sống thiện nhưng có người dầu là máu lệ hay là hoa lá thì đều là cái điều kiện để họ tiếp tục sống ác ừ, thì cái đó tôi phải nói đó là nấu ăn đó chính là nấu ăn đó quý vị ừ, nấu ăn và chính chúng ta là người chọn lấy cái phương tiện để mà mình đi về phía trước đi về phía trước có hai hai ngã một là đi về con đường giải thoát hai là đi về quay lại cái con đường sanh tử mà mỗi người có một kiểu sanh tử khác nhau hồi nãy tôi nói rồi do khuynh hướng tâm lý à, do cái môi trường sống môi trường có nghĩa là thầy bạn và chỗ ở điều kiện sinh hoạt trước mắt đó gọi là môi trường không thì do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà mỗi kiếp sống sinh ra đón nhận quả cũ chúng ta mới lấy ba cái này nè lấy ba cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống lấy ba cái này nè để mà xào nấu nêm nếm cái quả lành của quả xấu mà mình vừa nhận này hai người thằng tèo thằng tí đều gọi là sinh ra trong cái gia cảnh bần hàng hết nhưng mà một thằng á thì nó lấy cái nghèo làm động lực biến đau thương thành hành động để mà nó học giỏi làm ăn tốt và cuối cuộc đời nó sáng và khi nó có tiền nó lại sống thiện nó sống vị tha còn đó là thằng tèo của cái thằng tí thì cũng sinh ra trong gia cảnh bần hàng nhưng mà nó lại lấy cái bần hàng nó làm cái cớ để mà lừa đảo trộm cắp nghiện ngập giật dọc và cuối cùng cuộc đời nó kết thúc ở trong cái bóng đêm của một cái hẻm tối trần gian nào đó không đấy cái đó do mình thôi quý vị do mình cho nên dòng lương hồi nó có mấy cái rất là đáng sợ cái thứ nhất là cái tiền nghiệp ác dễ làm hơn thiện đa phần là như vậy đa phần là ác dễ làm hơn thiện không cho nên là khi mà nó cho cái quả đắng rồi thì cái quả đắng đó, đó, đó lại là cái điều kiện để cho người ta tiếp tục ác rồi còn cái thiện nó đã vốn khó làm mà khi mà có được cái quả lành rồi thì cũng hiếm có người biết tận dụng cái quả lành để tiếp tục làm thiện nữa cho nên mình thấy chúng sanh nó có những người thích quả lành nhưng mà lại khoái gieo cái nhân ác à, rồi có người đó à, thì thích gieo nhân lành nhưng mà không có quan tâm đến quả lành và cái người thứ ba là không muốn tiếp tục gieo nhân quả gieo nhân thiện ác bởi vì họ chán sợ cả quả ác lẫn quả thiện ba hạng không thì cái hạng đầu tiên là thích quả lành ai cũng thích quả lành thích nhưng mà là thích làm ác hạng thứ hai là thích quả lành nhưng mà là thích làm thiện cái hạng này hiếm hiếm hơn hạng một hạng một là thích quả lành nhưng mà thích làm ác thích gieo nhân ác hạng thứ hai cũng thích quả lành nhưng mà là thích gieo nhân thiện hạng này hiếm hơn hạng, hạng thứ nhất hạng thứ ba còn hiếm nữa là tiếp tục làm thiện nhưng mà chán sợ toàn bộ nhân quả thiện ác cái hạn này là hạn khó vì vì cái hạn này là phải biết Phật pháp vẫn tiếp tục làm thiện nhưng mà coi đó giống như một cái chiếc vé để mà đi tàu đi máy bay thôi ừ. chứ còn lòng nó nguội lạnh nó ngán rồi trong kinh kệ rất nhiều và rất nhiều trường hợp thế tôn kể là một câu chuyện quá khứ của ngài hay là của người khác xong rồi ngài kết thúc như thế này này các vị kheo các hành là vô thường các hành là vạn hữu vạn hữu là vô thường tất cả nay đã đi vào quá khứ ừ. này các tỳ kheo thật là vừa đủ để nhàm chán vừa đủ để xả ly đủ rồi chuyện đó đủ rồi máu và các ngươi đổ ra trong dòng sanh tử nhiều hơn bốn biển lệ mà các ngươi đã khóc trong dòng sanh tử nhiều hơn bốn biển sữa mẹ mà các ngươi đã bú trong dòng lưng hồ nó nhiều hơn nước trong bốn biển máu lệ và sữa mẹ trong dòng sinh tử nhiều bốn biển có cái cảnh giới nào mà các ngươi chưa từng đi qua có những cái cảnh giới địa ngục mà cái một ngày một đêm của nó bằng 9 tỷ năm tương đương với cái, cái tuổi thọ của cõi dục thiên cao nhất Đấy. có những cái cõi trời như phi tưởng phi phi tưởng triệu tưởng tuổi thọ là 84.000 đại kiếp chúng ta cũng đều đi qua qua hết cõi địa ngục sâu nhất lâu nhất cái cõi phạm thiên lâu nhất cao nhất chúng ta đều đi qua chúng ta từng làm con trùng con dế chúng ta từng làm những con hào con ốc nghêu sò ngoài biển dưới đáy sông chúng ta qua hết từng qua hết chúng ta từng là những con đom đóm những con thiêu thân những con bướm đêm qua rồi chúng ta từng là những ông hoàng bà chúa chúng ta từng là những gọi là danh nhân vĩ nhân có một sức ảnh hưởng toàn cầu chúng ta từng là những vị đại phạm thiên có một sức ảnh hưởng một ngàn thế giới ừ, ừ, đã từng hết nhưng mà rồi sẵn tất cả nay đã đi vào quá khứ tất cả nay đã đi vào quá khứ chúng ta đọc lại chuyện xưa bao nhiêu đức phật đã ra đời hoàng pháp độ sinh và đã niết bàn không để lại một chút dấu vết nào hết khi nào có một đức phật nữa ra đời nhắc lại chuyện xưa thì người sau mới được biết rằng à, cách đây mấy chục a tăng về trước có một đức phật hồng danh như vậy tuổi thọ như vậy thân tướng như vậy xuất thân như vậy à, cái số lượng thánh chúng đệ tử như vậy thông qua một đức phật mình biết được chuyện xưa xong rồi thì thôi trang kinh khép lại tất cả chìm vào bóng đêm của trí nhớ mờ mịt và mong mùi của Phật phu chúng ta ừ tất cả luôn luôn bị đẩy về phía trước cho nên cái định nghĩa về tam học ấy vô thường khổ vô ngã đấy cái định nghĩa mà rốt ráo nhất mà ngài sẽ là phát ngài cho chúng ta đó là trong bộ Bát Savida mắc cái ừ. ngài nói vô thường là cái gì cái vô thường mà hiểu từ cái nghĩa của mình đó là sông cạn đá mòn xanh già đau chết cái kiểu vô thường mà hiểu như vậy không có thể dẫn đến thánh trí mà cái vô thường rốt cái, cái, cái đặc tướng vô thường mà rốt ráo nhất phải hiểu đó là sự biến diệt của thân tâm trong từng khoảnh khắc hết bây giờ nói về tâm trước hết thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui chớp nhón nhanh mà đến mức mà mình không có theo kịp Ừ. còn đó là tâm còn về thân ấy, thì nó luôn luôn ừ, luôn luôn các cái tế bào các cái phân tử luôn luôn ừ, nó trong một cái tình trạng biến đổi sinh diệt không ngừng để chi để nó vận hành rồi nó tiêu thụ rồi nó đào thải đó là một cái quy trình sinh diệt để nó biến một đứa bé trong bụng mẹ nó trở thành một hài nhi từ một hài nhi nó ra một tiểu đồng rồi từ tiểu đồng nó mới ra một à, là thanh thiếu niên rồi từ cái thiếu niên nó lên tới thanh niên thiếu nữ rồi từ cái thanh niên thiếu nữ nó mới lên đến gọi là người trung niên từ trung niên nó lên tới lão niên lão niên đó là cái xác chết và từ xác chết nếu không đem đi thiêu thì nó sẽ trở về đất chờ ngày cái bộ hài cốt trở thành bột trắng bột trắng xương mà thành bột trắng hòa tan vào đất và đi, đi để đi đến được cái giai đoạn bột trắng đó thì chúng ta phải trải qua bao nhiêu năm mấy mươi năm ăn uống tiêu thụ buồn vui khóc cười và trong từng giờ từng ngày cái tấm thân sinh học này biến diệt không ngừng để chúng ta có thể đi từ giai đoạn này qua giai đoạn khác chúng ta biết rồi sau tuổi 30 thì cái nơ rong cái tế bào não nó không có thêm xanh thêm chỉ cái diệt thôi cái có mất chúng ta biết rồi sau tuổi 50 là, là đại bộ đại đa số bộ phận của cơ thể nó đau hiu nó đi xuống Ừ, nó đi xuống xương loãng rỗng xương chờ gãy ừ, khó lành ừ, chúng ta biết điều đó và những cái đó chưa chưa đủ đâu mà ngày cái định nghĩa là tam tướng của ngài sẽ là phất rất là độc đáo ngài nói vô thường là cái gì khai giác thi đấy sự biến mất của cái này nhường chỗ cho cái khác đó chính là vô thường uhm, chứ còn mình nói héo úa tàn phai chưa cái bản thân cái chữ héo úa tàn phai cằn cỗi lão suy nó chưa đủ đâu mà phải thêm là sự biến mất của cái này à, nó nhường chỗ cho cái khác thì đó chính là khai giáp thi nó ừ. khai giáp nó có nghĩa là là, là exhaust hay là disappear ừ. cạn kiệt hay là biến mất ừ, khai giáp ừ. khai giáp thi rồi còn cái chữ đó là vô thường còn khổ cái khổ mà hiểu theo của hiểu là cách của mấy người biết đạo đó là phải máu lệ ở đâu có máu lệ cao mày nhăn trán ưu tư thao thức mất ngủ bỏ ăn thì cái đó mới gọi là khổ không rên xiết mới gọi là khổ không khổ thân và khổ tâm nhưng mà cái khổ mà ngài sẽ là phát ngài nói cái khổ mà thấy để mà chứng đạo đó là bi bi là nắp thì nó có nghĩa là cái tình trạng bị đẩy về phía trước tôi đánh một vòng để tôi dắt cái vị trở về cái bài mà tôi đề tài tôi đang giảng chúng ta luôn luôn bị đẩy về phía trước giàu muốn giàu không bị đẩy đi đẩy đi đẩy đi vui cỡ nào thì cái niềm vui đó nó cũng phải lùi lại phía sau bởi vì chúng ta phải đi về phía trước vui cỡ nào buồn cỡ nào khổ cỡ nào thì tất cả lần lượt bị đẩy về phía sau lưng để chúng ta tiếp tục đi về phía trước với những buồn vui khác nha với những buồn vui khác và đương nhiên là buồn nhiều hơn vui đương nhiên là buồn nhiều hơn vui là vì sao là vì hai lý do nhớ nha nhớ nha nhớ nha từ đây về sau hãy nghe nói thế giới này buồn nhiều hơn vui mình phải nó có lý do chứ phải có lý do lý do thứ nhất thiện luôn luôn khó làm hơn ác đấy cho nên là đời sống này đó là phải là vui ít mà buồn nhiều cái đó là do thiện khó làm hơn ác cái thứ hai mọi thứ luôn luôn bị đẩy về phía trước có nghĩa là chúng ta luôn luôn sống trong một cái trạng thái tâm lý trốn khổ tìm vui chúng ta trốn được cái khổ hay không đó là một chuyện mà giả định như trốn được thì trốn được bao lâu còn cái vui chúng ta nắm nếu chúng ta tưởng biết chúng ta ôm siết chúng ta ghi chặt nó những cái thứ vị ngọt của đời sống chúng ta ghi chặt ôm siết bảo trì bảo quản nó được bao lâu rồi nó chúng nó nó cũng đến lúc đội nón bỏ chúng ta lại mà đi à, nhớ nha trốn khổ trốn được bao lâu mà tìm vui có tìm được không và tìm được rồi thì giữ lại được bao lâu vì bản chất của đời sống là luôn luôn bị đẩy về phía trước này phải thấy rốt ráo như vậy đó thì mới thấy được ý nghĩa khổ tướng ờ, tới nơi tới chốn rồi thứ ba là cái vô ngã rất nhiều người phật tử nói như vẹt két nhồng sáo cưỡng là nó vô ngã là không phải của tôi không phải là tôi cái đó là là là nói theo người khác thôi nhưng mà có bao giờ anh học giáo lý rồi sống chánh niệm ấy phải học giáo lý nha phải học giáo lý mình sống chánh niệm anh mới hiểu cái chữ vô ngã là cái gì vô ngã không phải là nothing mà vô ngã là nobody nobody chứ phải là nothing vô ngã là không có ai chứ không phải là không có gì nhớ nha ừ. mọi thứ ở đời này là do các duyên mà có không có một cái gì trên đời này mà nó tồn tại độc lập không có gì nên nó là số một cũng có tất cả đều là một khối tổng hợp được kết nối lắp ráp bởi vô số điều kiện vô số thành tố cái thấy này rất là quan trọng vô ngã là vậy đó không có một chiếc xe trên đống phụ tùng và không có một đống phụ tùng trong chiếc xe một chiếc xe bị rã ra thì nó biến mất nó chỉ còn là đống phụ tùng và đống phụ tùng trên đống phụ tùng nó không có chiếc xe nào hết và khi đống phụ tùng nó được lắp ráp là một cách hợp lý thì cán phụ tùng nó không còn nữa và lúc bây giờ thế vào đó là chiếc xe hoàn chỉnh hoàn hảo sử dụng được ừ, sử dụng được cái vô ngã ở đây là cứ ngồi yên lại để thấy rằng không có cái gì nó là một không có cái gì nó tồn tại độc lập và mọi thứ về hình thức thì nó là do các cái cấu tố các thành tố tạo nên còn đó là về hình thức còn về phương thức vận hành thì nó phải dựa vào các duyên để mà nó hoạt động hình thức là đồ lắp ráp còn phương thức phương thức vận hành đấy thì nó phải do các duyên thúc đẩy ở đây không có gì là một hết ngồi thiền hết thở ra vào buổi đầu chỉ biết một chuyện thôi buổi đầu chỉ biết một chuyện thôi ra biết ra vào biết vào ra dài biết rõ vào dài biết rõ thở ra bằng cảm xúc gì thở vào bằng cảm xúc gì thở ra bằng tâm trạng gì thở vào bằng tâm trạng gì biết rõ nhưng mà dần dần đừng có ham đi nhanh đừng có ham đi nhanh cái kẻ nào mà muốn đi nhanh là cái kẻ đó ba la mật yếu còn cái người ba là mật mạnh đó, họ không có trong mong bởi vì trong mong lúc đó là là là, là cái tâm nó bị phóng nhớ nha không có, không có trong mong đừng có tưởng là tôi tôi tôi phải thiết tha tôi phải gắn kết với cái lý tưởng với cứu cánh tôi đi nó lẹ không cái đó là chuyện ngoài đời nhưng mà trong chuyện tu chứng không phải như vậy không có trong mong cứ sống đúng như vậy cứ sống đúng chỉ có anh ba la mặt nhiều anh mới làm được chuyện đó cứ sống đúng như vậy thì cái tốc độ nó nhanh hơn là mong thì có cái mong rồi nó là thua không thì sống đúng như vậy thì sẽ có một lúc mình thấy đúng là đồ ráp thiệt đúng là vô thường thiệt thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui thiện ác buồn vui sướng khổ thiện ác buồn vui sướng khổ nhân quả nó tiếp nối với nhau liên tục thì chính cái sự tiếp nối đó là vô thường bởi vì cái sao nó nó thế cho cái trước và mọi thứ nó luôn luôn bị đẩy về phía trước đó là khổ và vô ngã đây là rõ ràng mình thấy trong một phút đồng hồ không hề có cái gì là một không hề có một phút một phút trôi qua đó không có gì là một từ thân đến tâm nó được lắp ráp được được ghép nối được, được kế thừa thừa nó được gọi là, là, là thừa tiếp này kế thừa thừa tiếp bởi gọi là vô số thứ cái sau nó thừa tiếp cái trước và cái sau này nó là thừa tiếp cái, cái, cái sau trước cứ liên tục như vậy ừ. cứ là ông cố nhường ông sơ nhường chỗ cho ông cố ông cố nhường chỗ cho ông nội ông nội nhường chỗ cho ba ba nhường chỗ cho con con nhường chỗ cho cháu cháu nhường chỗ cho chắc chích chút chích chót chét nó, nó đã đi liên tục liên tục như vậy và cho đến bao giờ mình là chứng la hán viên tịch thì thôi cần hãy chưa chứng la hán thì thân tâm danh sắc cứ liên tục thừa tiếp kế thừa tiếp nối nhau sanh diệt à, cứ nhân lành cho quả vui nhưng mà sao thì đẹp trong cái quả vui đó tiếp tục tạo nhân lành hay tiếp tục tạo quả khổ nhân lành cho quả vui có người lấy quả vui này làm điều kiện để tạo nhân lành à, còn có người nhân làm cho quả vui có người lấy quả vui làm điều kiện để tạo nhân xấu rồi bất thiện cũng vậy bất nhân xấu cho quả khổ có người lấy quả khổ này để tiếp tục làm ác có người lấy quả khổ này à, làm cái nhân lành này cho nên pháp môn tứ niệm xứ là gì pháp môn tứ niệm xứ là cái pháp môn mà biến tất cả nhân lành quả lành nhân xấu quả xấu trở thành ra đề mục niệm xứ. đó nói một cách khác pháp môn tuệ quán tức là pháp môn niệm xứ là cái con đường mà biến tất cả nhân lành quả lành nhân xấu quả xấu trở thành cảnh của tâm lành hết mà tâm lành ở đây là thiện vô lậu nha bởi vì trong vô số kiếp sanh tử chúng ta cũng làm các công đức bố thí trì giới niệm phật rồi ờ, phục vụ nghe pháp làm lung tung hết vô số kiếp nhưng mà toàn là phước hữu lậu không phước hữu lậu là gì làm thiện mà với cái tâm cầu quả nhân thiên ở đâu ra cái đó ở đâu nó ra cái cầu quả nhân thiên dạ bởi vì chưa có thấy được cái khổ cái thấy này nó có ba cách một là thấy do trí văn tư tu trí văn là do học do nghe ai đó nói còn tư là cái năng suy tư tư duy còn tu là khả năng là thực tập bốn niệm xứ mà do mình thiếu ba cái trí này cho nên là mình chưa có thấm được cái đời này là khổ tôi nói không biết bao nhiêu lần cái khổ trong đời sống này đấy cái sướng trong đời sống này nó đi ra từ đâu nó đi ra từ cái chỗ là mình có được cái mình thích hay là mình phải gánh chịu cái mình ghét nha nhớ tôi nói là tôi không có bác tôi không có bắt chước người ta mà nó phét nó là sướng khổ là là là đồ giả không mà nói mà phải nói phải xé ra ra cái này ở đâu có sướng và khổ vui và khổ ở đâu ra dạ nó đi ra từ chỗ thích và ghét có được cái mình thích thì gọi là sướng vui còn gánh chịu chịu đựng cái mình ghét mình sợ đó thì đó chính là khổ ừ, là buồn là buồn là khổ đúng không mà từ đâu nó ra cái thích ghét sướng khổ được từ cái thích ghét mà thích ghét từ đâu ra đó là do khuynh hướng tâm lý Uhm. do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà cái thích của mình không giống nhau có người mà bắt họ phải ngồi ngửi cái mùi sầu riêng trong một tiếng đồng hồ là họ nhức đầu cho chết luôn mà trong khi đó có người ngồi bên cái trái sầu riêng là nó chảy nước dãi ướt ngực áo các vị có biết cái đó có chắc chắn là có có có, có người họ nghe cái mùi sầu riêng là họ nhức đầu nó hôi quá đi nhưng mà có người đó thì họ chỉ nghe cái mùi sầu riêng là họ họ đã là nuốt nước bọt này rồi có người họ nhìn cái trái me đó là họ e răng mà có người họ nhìn cái trái me đó là họ chảy nước dãi này các vị thấy chưa đó các vị thấy chưa cho nên cái thích cái ghét nó không có giống nhau thích ghét làm giống nhau và do đâu là do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sẵn cho nên có người họ không có nghe được cái mùi mắm có người họ thích mùi mắm có người ghét sầu riêng có người là thích mùi sầu riêng có người thích xài một loại nước hoa đặc biệt nào đó và có những người nghe cái mùi đó là họ chỉ có buồn nôn thôi Đấy, như vậy thì sướng khổ do đâu mà có sướng khổ là nó do thích và ghét mà ra mà thích ghét ở đâu nó ra nó là do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống nó tạo ra Đấy, cho nên có loài nó nghe cái mùi mà máu tươi thịt sống là nó ghiền nó khoái lắm nhưng có những loài nó phải ăn uống cái loài thứ để được nấu nướng chiên xào làm chín nó mới ăn được đấy có người thì họ gọi là, là, là thích lè lẹt sặc sỡ diêm dúa có người thì phải là cái màu nhu nhã đơn giản tối mát này thích cái màu tối mát nhu nhã đơn giản có người phải diêm dúa lòe loẹt sặc sỡ các vị thấy chưa đấy có người là phải là trang phục phải rắc rối phải cầu kỳ hàng đông không đụng à, thì họ mới thích nhưng có người là họ đối với họ là ra đường mặc cái gì mà mà để chừng khác nhìn nó khó chịu có thì biết có có có người họ thích hòa tan ở trong biển người đó. họ muốn là là là ông vi bà vi trong thiên hạ đừng ai nhìn thấy tôi hết họ sợ và sợ đó thì cái tâm điểm chú ý cũng khác lắm nhưng mà ngược lại có người họ khoái như vậy họ khoái người khác phải nhìn mình nhìn mình ngưỡng mộ ganh tị tò mò Đấy. để ý lưu tâm Đấy. thấy chưa thấy chưa hai cái tương phản nhau vậy mà trong thiên hạ có đó quý vị có Đấy. là do cái khuynh hướng tâm lý tiền nghĩa và môi trường sống cho nên cái thích và ghét không giống nhau và khi cái thích và ghét không giống nhau thì cái sướng khổ không giống nhau nói như vậy mình chốt lại vấn đề sướng khổ bây giờ mình mới nói là nó là đồ giả là vì sao là vì có được cái mình thích đó là sướng mà có cái mình ghét là khổ mà cái thích ghét nó do cái gì nó do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống cái bi kịch của chúng sinh nó nằm ở chỗ này nè nó nằm ở cái chỗ là đụng đâu chính đó do cái thích và ghét không giống nhau cho nên cái tâm của mỗi người có một cái kiểu dán lên không chỉ sách tá là dính có cái chỗ dán là không giống nhau cái chỗ lưu tâm cái lưu ý và quan tâm mỗi người không giống nhau này và chính vì vậy cho nên mỗi kiếp sinh ra đó là do tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống chúng ta có một kiểu dính khác nhau chúng ta có thể dính chặt vào cái đống phân chúng ta có thể dính chặt vào một cái xác động vật chết chúng ta có thể dính chặt vào một đóa hoa chúng ta có thể dính chặt vào một con sâu một thứ côn trùng nào đó ừ. cả đời chỉ đi tìm côn trùng để bỏ vào miệng thôi cả đời chỉ đi tìm xác thú chết để mà ăn thôi cả đời chỉ ăn rong rêu hoa lá cỏ cành thôi cả đời phải ăn cái đồ chiên xào nấu nướng đã qua bào chế hẳn hoi phải ăn có mâm có chén có ly có tách có bàn có ghế có máy lạnh có đèn có quạt mới ăn được Đấy, các bạn thấy chưa mình tưởng mình là sang mình tưởng nhân loại là sang dạ không cái sang của nhân loại là nằm ở đâu nó sang ở chỗ là biết nhân đạo thiên đạo và phật đạo cái đó mới là sang còn nếu mang hình hài con người mà chỉ cắm đầu gục mặt trong cái chuyện ăn uống mà hưởng thụ tiêu thụ vật chất ấy, thì nó không khác gì mấy cái loài khác nó không giống nó không hề khác gì mấy cái loài ừ, chim cò ong bướm mà tưởng mình sang nó không cái sang ở đây là phải phải sang nhân phải sang quả nhớ nha sang nhân ấy. có nghĩa là biết sống với tâm lành tâm thiện tâm lành nó có ba đó là tâm lành dục giới tâm lành đấu đại tâm lành siêu thế đó sống cái tâm lành mới là sang nó gọi là sang ở nhân mới sang ở quả còn nếu mà chỉ sang ở quả xin lỗi nó chỉ là con chó nhà giàu <laughs> có điều kiện vật chất cái đầu nó bư quá đất sét không mà nó sống chỉ biết có nó thôi nó chỉ sống theo đuổi cái nó thích mà nó trốn chạy cái nó ghét cái nó sợ thôi thì cái đó là chỉ là con chó nhà giàu thôi nha chó nhà giàu thôi ừ. ờ, nói nhiều nói gì thì bà con có nhiều người bị sốc nhưng mà rất tiếc đó là sự thật à, và tôi quay lại cái chủ đề chính bữa nay tùy thuộc vào kiểu sống của mỗi người mà chúng ta đang đi trên con đường tự hủy hay là tự sinh tự vệ có chúng ta có hai kiểu sống để chúng ta lựa chọn sống cái kiểu tự vệ sống cái kiểu tự hủy sống kiểu tự vệ có nghĩa là sống mà tự tìm lấy cái lối thoát an toàn cho mình ngay trong cái cuộc đời lửa đạn tại sao tôi nói lửa đạn trong kinh nó phạm tâm nó giống như một con bò mình bị lột da vậy thôi có nghĩa là nắng gió cát bụi côn trùng nó dễ tấn công như một cái cái con bò bị lột da Đấy, tôi nhìn thấy con trù trù úc trù nam mỹ mình nó bị người ta cắt lông tôi đã thấy khó chịu rồi bao lâu nay mấy tháng mùa đông nó lông nó dày thế này nó còn được bảo bọc che chở tới lúc mà người ta đè nó ra người ta, người ta, người ta, hớt cái lông nữa nó cũng còn lớp lớp da mà sao tôi nhìn tôi thấy nó tôi thấy làm như nó hơi mong manh à. nó thiếu cái khả năng tự vệ nói chi là một con bò bị lột da thì phàm tâm cũng vậy phàm tâm nó giống như con bò bị lột da như vậy ờ, mình rất là dễ bị tấn công bởi những thứ mình thích và những thứ mình ghét người không biết đạo cứ tưởng rằng ờ, cứ tưởng rằng ờ, cứ tưởng rằng là gặp cái mình thích ở gặp cái mình thích là hạnh phúc mà gặp cái mình mình ghét đó là đau khổ nhưng mà trong kinh Phật lại nó khác gặp cái mình thích là mình đang gieo nhân bất thiện mà gặp cái mình ghét là mình đang gặp cái quả bất thiện <laughs> chỉ có người tu tập tứ niệm xứ thì họ mới biến tất cả thiện ác nhân thiện nhân ác quả thiện quả ác thành ra là đối tượng tu tập niệm xứ chỉ có người tứ niệm xứ thôi còn người không có biết Phật pháp không tu tập tứ niệm xứ thì khi gặp cái, cái quả lành á, thì là họ lại gieo nhân xấu mà khi gặp cái quả xấu á, thì họ đang họ gặp, cái chuyện vui gặp cái quả lành á thì họ lại gieo cái nhân xấu mà khi gặp chuyện xấu á, thì họ đang gieo cái, cái, cái họ đang gặt cái quả xấu hiểu không ta tôi nhắc lại gặp cái đắng á, thì mình lại sống bằng tâm tham còn gặp cái ở, ừ, ở, ừ, gặp cái ngọt á, thì sống bằng tâm tham còn gặp cái đắng thì rõ ràng đang trả quả bất thiện có nghĩa là gặp cái đắng á, thì họ đang là họ đang hái quả xấu còn gặp cái ngọt thì đang gieo nhân xấu mà gặp cái đắng á những hái quả xấu mà nó lại lại còn gieo nhân xấu nữa chứ nhưng mà tôi chỉ lấy phần nửa thôi tôi cho nó nói cho dễ nhớ người không biết đạo không có tu tập niệm xứ thì khi gặp cái cái cái cái cái cái, cái đau khổ thì lúc họ đang gặp cái nhân xấu còn khi gặp cái hạnh phúc thì họ đang gieo cái nhân xấu vậy là lúc nào cũng cũng xấu hết còn cái người mà có tu tập là lại ngược lại dầu đó là cái quả lành hay là quả xấu thì họ luôn luôn đón nhận nó bằng tâm lành mà hễ tâm lành thì nó sẽ cho ra quả lành mà nếu đời sau tiếp tục còn nhớ đến Phật pháp thì cứ gặp nhân lành lấy đó làm điều kiện để gieo nhân lành nữa mà cái đó tôi nói là lý thuyết chứ các vị biết cái đó phải dễ đâu nha cứ hiếm hoi tạo được nhân lành mai sau hiếm hoi nhận được quả lành mà hãy nhận được quả lành thường xuyên nhận toàn là tâm tâm tham bất thiện không rồi à. đấy còn quả xấu thì khỏi nói là nhân xấu cho ra quả xấu khi mà đói nghèo bệnh hoạn tai tiếng không à, là bắt đầu là là là, là bất, bất bất thiện nó tràn ngập là khỏi nói mà ngay trong cái điều kiện thiện điều kiện tốt chúng ta cũng luôn luôn sống bằng tâm bất thiện này cho nên cái kiểu sống của phàm phu kiểu sống của người không biết đạo là kiểu sống tự sát tự hủy cái đó là kiểu sống không an toàn chúng ta giàu muốn giàu không chúng ta đang có mặt trên con đường với một phương tiện nào đó và tùy thuộc vào cái trình độ cái tâm cơ khuynh hướng tâm lý mà chúng ta chọn con đường nào hướng về đâu và còn chuyện nữa đi bằng phương tiện gì điều khiển phương tiện đó ra sao và tôi nhắc lại có những thứ phương tiện mà đặt chân vào đó chỉ có cầu hai chữ hên xui đại nhớ nha cái tôi nhìn nhiều cái kiểu sống tôi thấy rằng đây là kiểu sống hên xui là sao là đặt chân vào một thang máy made in China có rất nhiều kiểu sống <laughs> mà tôi nhìn cái nhiều người tôi nói cái này họ đang có mặt trùng cái thang máy Trung Quốc có nghĩa là nó thích thì nó chạy mà nó không thích thì nó rớt mà nếu may mắn nó rớt từ lầu 2 lầu 3 thì còn có cơ cấp cứu ừ. bốn chữ có cơ cấp cứu còn nếu mà mà nó mà nó rớt từ lầu 8 lầu 15 lầu 41 thì không còn cơ cấp cứu ừ nó đó kiểu đó xuống với nó thành ra là nguyên một đống tổ chạy bẹp nha tôi cũng ớn tôi tưởng tượng có nhiều khi tôi đứng trên thang máy tôi tưởng tượng thôi. nếu bây giờ mà nó rớt xuống thì mình phải làm gì ta cái tôi thấy trong thang máy nó có hai cái tay bệnh tôi chắc lúc mà mình nghe nó có ót mình chụp cái này mình hít lên chứ thôi nếu mà mình đứng cái chân mình trên cái sàn á nó xuống dưới cái nó dồn cuộc sống rồi là coi như mệt một là nó nó chết thì nó gì mà nó không chết mà cuộc sống mà nó dồn nữa chắc khó lắm ạ à đó thành nữa là vô tình kiếm đó. Ừ. đi xe lăn cho nên là tự nhiên nghĩ về nó nhưng mà thật nó cũng có đâu. nó rớt mà cái kiểu mà lầu tám dưới đất thì coi như cái tay mình chống đâu có nghĩa lý gì cái gì không nghĩa lý gì đâu mà mà nó dòm đó mà nhất là trong trong thang máy là lúc có tám người mà nó trộn chung một khối đó là giang sơn là quy về quy về một mối gọi là vạn pháp quy tông nó là chết luôn ừ. cho nên là là mình nhớ mỗi phút trôi qua mình đang có mặt trên con đường nào con đường đó dẫn về đâu chúng ta đi đang đi bằng phương tiện nào và vâng. đang chúng ta có điều khiển được phương tiện đó hay không chúng ta phải luôn luôn có đường lui quý vị phải có đường lui nha cái nguy nhất là là có mặt trong một cái phương tiện mà mình không thể kiểm soát à, có mặt trong một phương tiện không thể kiểm soát ừ, nguy lắm chẳng hạn như mình tưởng tượng như gia tài trên ờ, máy bay có ờ, hai ông một ông ờ, ông pilot và ông khô pilot ông cũng đi toilet rồi ông còn lại ông ngủ gục cái bị nghĩ nó đã cái nào dĩ nhiên nó đang bay bằng cái cơ chế tự động cũng có gì đâu nhưng mà thí dụ như mà lúc đó mà, mà, mà đang đáp xuống mà cái cơ chế tự động nó hư nghĩ mộng lắm đúng là trên máy bay chứ còn trong chạy vào chúa thôi nghe nó chạy vào chúa thôi đó là dầu đậu phật cũng phải amen có người họ hỏi tôi có người hỏi tôi về chứ sư ơi lúc ờ, mà gặp tai nạn mà quy cấp có con niệm ai cái tôi nói thì niệm thánh niệm thần gì đó nhớ ông nào niệm đó nhưng đừng có niệm phật cái hỏi sao kỳ vậy sao kỳ vậy sao kỳ vậy tôi nói, phật á, là mình phải niệm lúc mà mình thường ngày mình niệm kìa à, lúc để lúc giờ phật đi vào máu vào tủy của mình đấy thì dầu gặp cảnh gọi là ngộ sự lòng vẫn bình yên này niệm phật là phải niệm lúc bình thường còn lúc khẩn còn bình thường không chịu tu mà lúc khẩn cấp mà mà để niệm thì đừng có niệm phật mà phải niệm ông nào đó vì sao vì phật nếu bàn mất rồi Phật đâu có còn để mà độ cái cái người thứ nhất là Phật không còn mà thứ hai nó Phật sao độ được cái người mà bình thường không tu còn niệm đại bà chuối sứ bà núi bà đen à, ông tư bà tám à, vậy đó mà linh và nhiều vì mấy người đó họ maybe họ có thiệt họ là một ai đó trong cái gầm trời này không ngay cả Maria gì maybe là một vị biết đâu đối tôi Chúa là gì Maria nhiều khi là một vị trời nào đó ví dụ như vậy quan âm nói tôi cũng là đầy đầy, đầy đất không Bây giờ theo trong tinh tinh tinh thần của Phật giáo nguyên thủy đấy theo tinh thần của Phật giáo nguyên thủy thì không phải chỉ có một quan âm như Phật giáo Bắc truyền Phật giáo Bắc truyền là chỉ có quan âm Diệu Thiện quan âm Nam Hải quan âm Phổ Đà Sơn rồi ha nhưng mà riêng về Phật giáo Nam truyền thì tất cả tất cả các vị Bồ Tát trước khi trở thành gọi là Phật tổ chứng đắc gọi là vô thượng chánh đẳng giác a nậu đa la a, a, tam điệu tam bồ đề không thì đều phải trải qua vô số kiếp làm quá âm bồ tát hết đó là theo tinh thần của điển năm truyền không trước khi muốn thành phật là phải vô số kiếp làm quá âm bồ tát quá âm bồ tát là sao là phải là luôn luôn lắng tai mà nghe cuộc đời à, nó kêu réo giúp được cái gì thì giúp phần mình thì vừa tu mà vừa lắng tai đó, chứ không phải là là không phải ăn là lắng tai phần mình không lo không phải mà buổi bồ tát phải làm hai chuyện một là tay vẫn làm chân vẫn bước chân vẫn bước vẫn bước đi về phía trước tay vẫn phải làm các hạnh lành nhưng mà lỗ tai đó thì lắng nghe coi trong đời có đứa nào nó cần chức chỉ có bồ tát chánh đẳng giác mới làm được chuyện đó chân đi tay làm việc mà hai lỗ tai lắng nghe có giúp được gì đó là lòng đại bi ừ, đại bi của bồ tát chánh đẳng giác cho nên cái tinh thần quán âm đi không phải chỉ có phật giáo bắc truyền mà nhiều người hiểu lầm tưởng là phật giáo nam truyền không có quán âm sai phật giáo nam truyền chủ trương quán âm còn mạnh hơn bắt bắt truyền nó bắt truyền chỉ có le que mấy bạn em thôi quán âm nam hải quán âm diệu thiện quán âm thị kính rồi, rồi, rồi, rồi. nam truyền là vô số quán âm vì anh muốn trở thành Phật tổ là anh phải có cái lỗ tai coi như là lắng nghe suốt 25 trên 24 25 trên 24 trên 7 lắng tai nghe để mà giúp chúng sinh chính vì lẽ đó cho nên cho nên đó là trong ba hạng Phật độc giác toàn giác và thanh văn đó là riêng vì chính hạng giác đại sao đệ tử nhiều vì nhiều lý do thứ nhất là cái người gieo duyên với các ngài nhiều vô số thời gian các ngày mà tu tạo ba la mật thời gian mà tu tập hạnh lành nó quá lâu ờ, và luôn luôn hướng dẫn giúp đỡ cho chúng sinh khác rất là nhiều và trong thời gian rất là lâu cho nên cái người mà cộng nghiệp với cả ngày rất là nhiều nhiều hơn nghe hết này thứ hai là vị chánh đẳng giác có cái phật trí phật nhãn uhm, nhìn thẳng vào cái căn cơ của chúng sinh biết cái người này họ hợp với cái gì nói cái gì cho họ đắc ừ, thế là thứ nhất là cái người giao duyên với ngài nhiều thứ hai là ngài biết à, tới nơi tới chốn ừ, cái tâm cơ của một chúng sinh à, cho nên là thanh văn này có hai trường hợp một là bút Buddha vi này giác thứ hai là sa và các mi quy này giác bút Buddha vi này giác là có những người cũng là thanh văn nhưng phải nghe Phật thuyết họ mới đọc gọi là Buddha vi này vi này giác là training à, vi này giác nghĩa đen là training cái người phải được Phật training ừ còn cái hạng thứ hai là sao các ừ, về này giác nghĩa là cũng là thánh văn nhưng mà bái sư một cái vị thánh nào đó ví dụ như học trò của ngày a nan học trò ngày ca diếp học trò ngày sa lợi phất để theo học vị đó đơn vị đó hướng dẫn rồi chính là hát thì cái vị này được gọi là sao và các vị này giá tức là đệ tử của tinh văn còn cái vị kia là cũng là đệ tử mà đệ tử bút tháo vị này giá đệ tử của phật và đương nhiên là cái bút tháo vị này giá là số rất là đông đông lắm là vì một cái pháp hội của thế tôn đó là nhân thiên chứng quả không đếm xiết à, nhân loại thì có hạn chế ít thôi nhưng mà chữ thiên đông lắm à, đồng lắm thì các vị có thể không tin nhưng mà trong kinh đại bát đế bàn ghi rằng đó là khi mà thế tôn ờ, là sắp tiên tịch ấy, thì chư thiên trong vô lượng vũ trụ tìm về để mà chiêm ngưỡng thế tôn và nghe pháp ấy. Đức Phật ngày dạy rằng đông đến mức mà giống như là bột mà người ta nén vào trong cái ống này đông như vậy bột mình nén mỗi một vị chỉ là một hạt bột nhỏ xíu powder không mà mà coi như là là đông đến mức mà giống như người Đức Phật người dạy giống như bột mà người ta nén lại chứ không phải là kiểu như đồng lúa cây lúa này đứng sát cây lúa kia no không không không không, không có thể là nói nói nói vậy là còn thưa lắm vậy là còn thưa lắm ở đây là bột mình nén nén trong một cái ống đông như vậy suốt 12 do từng chung quanh thế tôn thế tôn là tâm của hình tròn thì 12 giao thần chung quanh như vậy Đấy, tức là trên dưới chung quanh bốn tám hướng đông như vậy về chầu hầu về chiêm ngưỡng đức như lai lần cuối và ở đâu mà ra số đông dữ thần là bởi vì trong vô số kiếp ngày nó làm quán âm ngày giúp người ta nhiều thì những người nào được ngài giúp mà lại chịu tu nữa thì gặp cả đắt cái rẹt còn mấy ngày mấy người mà được ngày giúp nhưng mà bản thân họ đó là không chịu tu ừ, mạnh lắm không được tu khá lắm thì bây giờ chỉ đủ gì nó thấy nhìn ngài nghe tới tên là thấy thương rồi nghe nói chỉ bút thô là họ thương rồi trong kinh nó có rất là nhiều người chưa biết Phật lần nào mà họ chỉ nghe cái chữ bút thô thôi họ coi như họ bị liệm mà bị điếng lên khiếp như vậy tôi tuyệt đối tin chuyện đó tôi thí dụ kiếp này mình cứ ừ, học giáo lý là niệm phật học giáo lý là niệm phật riết niệm cái kiểu là suy niệm á chứ không phải niệm nghĩa là réo tên không phải nha bên nam truyền không có vụ niệm mà niệm réo tên cái tối ngày cái ara hang ara hang xong như cái bà mà học trò ngày hậu tông bà niệm mình niệm cái kiểu réo tên cho nên kia bà réo sai bà không biết bà làm tu nữ ở chùa Bố Long tôi nói mấy chục năm vậy mấy chục năm mà bà cứ niệm mà bà không có thèm suy niệm như a la là cái gì bà không có cần niệm bà không cần suy niệm mà cứ niệm hoài thì tới lúc mà bà bà bà, bà, bà hấp hối bệnh trở nặng rồi chị tăng xuống như là, là hộ niệm cho bà là nhắc bà cô là coi như bây giờ là mấy chục năm rồi cô đâu có còn sợ gì nữa thanh thản mà đi bỏ cái chén cũ lấy cái chén vàng chén mới không thì bà mới chấp tài mà nói xin chưa tăng yên tâm con là mấy chục năm nay là còn như rồi dốc lòng nhất tâm trì niệm ờ, hồng danh thế tôn không nghề sao lại Đấy. <laughs> thì bà mới niệm là hả ra ăn hả ra ăn thì chư tăng mới hết hồn hỏi bà bà niệm lại cho cho cho, cho nghe cái bà niệm cái gì lạ mà nó hả ra ăn ừ. hả ra rồi ăn có nghĩa là trong mấy chục năm qua thì nàng chỉ biết niệm mà nàng không có suy niệm và nàng không hề biết rằng mình niệm sai không hề biết cứ niệm kiểu réo réo thôi cho nên người ta là á ra hang thì nàng niệm là hả ra ăn mà nàng niệm suốt mùa thu các bạn như vậy và chưa đâu có rất là nhiều phật tử Việt Nam xính cái Việt Nam gọi là xính xính Bali, lắm khoái Pali lắm cứ vào Facebook là, là, là gặp nhiều cái người mà họ là tra từ điển hay là hỏi sư phụ gì biết mình cứ ráp tên nhìn nó mệt lắm. tên Bali thích lắm thích có cái tên Bali ừ. mà ráp vô cô nó kỳ lắm ờ rồi thích tụng kinh Bali mà toàn là nhái không chưa hề mà cầm cuốn kinh coi trong kinh biết cái gì Đấy. từ đó nó mới ra cái thảm cảnh này cái bài mà hồi hướng quyến thuộc đó ý đăng vô nha ti năng hôn tôi xuất tao cho ta vô đó ý đang về Việt Nam mà có cái hiểu đọc mà đọc mà đọc ờ, ờ, ờ, đọc đọc đọc theo theo nhịp y đàn vô nha ti đàn hôn tú là có người nó nhái thế này cây đàn vô giá cây đàn hôn tú hôn cùng nhau ta vô mà nó đọc mấy chục năm trời chưa đọc mấy chục năm rồi rồi ờ, ở Vĩnh Long tôi biết một cụ bây giờ mất rồi ờ, trong bao nhiêu năm trời mà cụ cứ đọc cái bài Nam Mô mà cụ, cụ đọc không xong cứ là Nam Mô Tát Sát Bà Hát Gá Ba Tô thì cụ đọc rất là nhanh Nam Mô Tát Sát Ba Ba Ba Ba Tô có nghĩa là bố ba bốn ba bốn chữ ba vậy ba ba ba ba tô người ta làm hát gáo ba tô là là nam mô tát ba ba ba tô mà lướt như vậy cho nó kịp với đuổi kịp người ta mà suốt mấy chục năm trời cho đến ngày cụ mất thì cụ vẫn đọc cái kiểu đó rồi ngày nhỏ đó ngày còn bé cứ biết một vị bây giờ cũng tịch rồi cũng đọc mà không có dò có chịu dò trong kinh người ta là khanh tí chasso quá chassata à, khanh tí à, là khanh tí là nhẫn nại so quá chassata là, là dễ dạy à, trong 38 pháp đang lành ấy thì vị này đọc là kanti chaso ta mà anh em tụng chung tới chỗ đó, đó là vị này tụng sai đó cho nên nó lại dư chữ mà các vị biết khi nó dư như vậy mình không có hát bè nó hát bè nó bị sốc ừ, mà tụng bè nó bị sốc mà người ta là khanh ti chát xô quá chát ta thì cái nào đọc là khanh ti chát xô ta ta ta ta ta vậy đó tôi không có đùa với các vị tôi muốn nói thế này thường xuyên niệm Phật niệm bằng cái sự suy niệm suy tưởng chứ không phải là, là réo gọi tên ai đó là một chuyện chuyện thứ hai nó tôi giải thích tại sao mà tôi chủ trương là khi lâm nạn đừng có niệm Phật mà phải niệm trước khi lâm nạn ngày Tây Chaniya là thiền sư ừ, của thiền viện ờ, Sumin năm 2018 ờ, ngày bị phát hiện ra là bị cancer ung thư ruột ấy thì cũng đi tới đi lưu Singapore cái chỗ mà của của, của thượng tọa thiện minh đấy ừ. té lưu té lưu nhiều người lo mà trong đó có chúng tôi thật lòng mà nói chúng tôi rất là lo là bởi vì uh, ngài là một thiền sư có một cái cách dạy có một cách thức phong thái tư tưởng lối sống rất là cởi mở và đặc biệt ngài nói tiếng anh rất là lưu loát Kalama chắc chắn sẽ thỉnh ngài à, về trong ờ, thời gian mà, mà các khóa đó chỉ viên thay phiên các vị nhưng chắc chắn là ngài là một vị ưu tiên một và cái cái ông mà mà mà, mà, mà, mà một trong những người mà, mà bản thân người bạn lớn của Kalama là đệ tử ruột của ngài nữa Ừ, cho nên chắc chắc chắn là chúng tôi sẽ tỉnh ngày về nhưng mà khi mà nghe nói ngày bị cancer ruột phải à, nói tiếc là mà có lúc chúng tôi nhìn cái hình mà chụp tại bệnh viện sinh ấy, ngày bình thường ngày pháp pháp lắm mà chúng ta thấy ngày xuống có nghĩa là 10 mà xuống còn 7 ngại lắm chị cũng đi tới đi lui đi tới lui có một học hành giả hỏi ngày với bạch ngày, như ngày giờ vậy là ngày chắc là ngày phải tinh tấn hơn ngày xưa nhiều lắm rốt ráo hơn ngày xưa con muốn nghe ngày chia sẻ cái, cái kinh nghiệm lúc này ngài nói không hề có cái vụ lúc nào hơn lúc nào hết cái câu rất là hay. ngài nói không hề có cái vụ mà lúc nào hơn lúc nào mà lúc nào cũng phải giống nhau hết bởi vì hôm nay bác sĩ nói mình bị cancer thì mình biết chắc mình sẽ chết vì cancer nhưng mà khi bác sĩ không nói gì hết điều đó hoàn toàn không có nghĩa là mình sẽ sống quá một tháng cái đó không chắc không chắc ngoài cái tai nạn nó còn có cái bạo bệnh nữa, mà đã nó bạo tiếng hán bạo là nhanh mạnh gọi là bạo giống như bạo lưu mà đã nói bạo bệnh nó thì khó lường ừ, có ông đó ổng gọi là 6 tháng là khám định kỳ một lần đó nha ừ. mà sau khi mà ông khám định kỳ xong thì hai tháng sau ông về chết cắt bởi vì cái bạo bệnh nó tới cái rập mình không biết được cho nên ngài nói một câu rất là hay ngài nói không hề có khác biệt giữa lúc này với lúc khác bởi vì lúc nào chúng ta cũng bấp bên và bất trắc giống nhau hết ngày đó ngày người ta chanh đi ra người nói như vậy đó là một cái câu nói mà chúng ta phải ghi nhận à, phải ghi nhận à, biết mấy giờ rồi mấy Trời, dạ. rưỡi dạ. rồi ok chúc các vị một ngày vui và hẹn lại nhau vào thứ hai tuần sau dạ, chúng dạ, con từ dạ à, thấm thoát hôm nay bài pháp thoại này của sư là bài thứ 48 rồi quý vị